giờ mình sẽ sử dụng đến em kem body này à, phải nói là trời ơi vì rất là ghiền em này đúng không mọi người nè bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái chất kem body này nha và một cái mùi thơm nước mũi luôn ấy đây chất kem lỏng rất là dễ sử dụng nha mọi người nè trời siêu thơm bây giờ mình sẽ sử dụng cái này lên tay nè thì em kem body này á chúng ta có thể sử dụng giống như là một lớp make up khi mà chúng ta đi ra ngoài đường nè hoặc là à, tối trước khi đi ngủ thì chúng ta sử dụng em này sẽ giúp dưỡng trắng da của chúng ta cả ngày lẫn đêm luôn và đặc biệt em này có cả SPF chống nắng nữa cho nên là không mọi người không cần phải sợ da của chúng ta khi đi ra ngoài nắng sẽ bị ăn nắng nha bởi vì em này sẽ bảo vệ da của chúng ta luôn hai tao đâu thấm tới đó luôn á mọi người trời phải nói là rất rất là đỉnh luôn trước giờ vi rất là ít sử dụng kem body bởi vì vi sợ là nó sẽ dính quần áo và lại nó bị rít rất là khó chịu nhưng mà đối với em kem body này thì không hề không hề rất một tí nào thay bao nhiêu là thấm bao nhiêu đó mọi người nè đó thì mọi người có thấy là da rất là sáng nhưng mà sáng với với cái độ sáng này rất là tự nhiên chứ không phải kiểu là trắng ảo đâu nè đó mọi người có thể thấy là hai cái bàn tay của vi có một sự khác biệt rất là rõ rệt luôn thì vi hay sử dụng cái này để dành make up khi mà đi đi tiệc nè hoặc là đi chơi với bạn bè hay là đi làm thì cũng sử dụng cái này luôn để make up cho da của chúng ta có một làn da rất là tự nhiên À sáng biết nữa vì đã quên mất chương trình khuyến mãi của nhà Olia đi rồi đó Thì uh, chương trình khuyến mãi gồm có khi mà chúng ta mua một kem body sẽ được sale off 40% chỉ còn 159k thôi Và mua 3 kem body cộng với một hộp bột tắm trắng chúng ta sẽ được free ship nào và chỉ còn có uh, ờ, 477k thôi Thì rất là tiết kiệm đúng không nè à, mọi người